Kính thưa đại chúng, thời Đức Phật tại thế thì các vị hành giả chân tu thật học rất là nhiều, wow. chân tu thật học, thật chứng rất là nhiều. Gọi là những cái bậc thượng sĩ xuất trần thời Đức Phật tại thế nhiều, vô số. Hầu hết ai đi xuất gia thời Đức Phật, hầu hết là đều chứng đạo, đều vào thánh quả. Các vị ấy đều trọn vẹn trả được các ân nghĩa Thế nhưng mà càng về sau khi mà tăng chúng đông lên rồi về cái thời mạt Pháp như bây giờ thì tăng chúng thì xa sút về giới hạnh, về trí nguyện, mà xa sút rất nhiều. Ừ. Nhất là cái bây giờ chúng ta đang trong cái thời kỳ mạt Pháp này thì đại chúng biết, vào cái phẩm chất của tăng chúng cũng bị suy giảm rất nhiều. Ừ. Tăng chúng đi xuất gia thì có hình tướng người xuất gia, nhưng cái trí nguyện tu hành thì không có. Wow. Ừ, nhiều người xuất ra rồi sau đó lại lại sống cái đời sống hoàn toàn giống như là thế tục vậy đó, mà sống như thế tục vậy. Quên mất cái, cái mục tiêu, cái lý tưởng xuất gia của mình. Đó là nỗi đau, thưa đại chúng, cái nỗi đau của Phật giáo chúng ta bây giờ. À. Cho nên nếu mà tăng chúng mà thật sự tốt đẹp, chân chính tu hành thì Phật giáo sẽ hưng thịnh lâu dài. Phật ấy là do tăng Phật Pháp là do Tăng già hoàng hóa, giữ gìn. Tăng vẫn là, là trọng yếu trong cái trách nhiệm giữ gìn và hoàng dương Phật Pháp này. Thế mà Tăng mà không có phẩm chất tốt thì Phật Pháp cũng sẽ suy tàn ở chỗ này. Đó. Thế cho nên trong Tam Tạng kinh điển ấy, thì có phân loại chư Tăng, cái người xuất gia làm năm cái loại hạng như thế này. Trong Hiển Tông Luận có đưa phân loại chư Tăng làm năm hạng thế này. Thứ nhất ý, gọi là vô sỉ Tăng, Vô sĩ tăng nghĩa là gì? Là những người xuất gia mà không quý trọng giới pháp, hủy phạm cấm giới, chẳng giữ chân phong giải thoát mà và không nghĩ đến cái không nghĩ đến cái lý tưởng giải thoát. Và, và mặc dù là hủy phạm trọng giới nhưng mà lại không biết sợ hãi gì, không biết hổ thẹn, vẫn nghênh ngang, vẫn kiêu mạn và dùng hình tướng tăng để dối gạt thiên hạ. À, hình dạng tuy là dựa vào hàng tăng thế mà hành vi thì, thì không khác kẻ thế tục cho nên gọi là hạng không biết sỉ nhục gọi là vô sỉ tăng Đấy, thưa đại chúng ừ. bây giờ thì cái hạng này ừ, không phải là là không có đâu thưa đại chúng mà cũng không ít đâu ừ. thực sự cái này là cái rất là rất là buồn ừ. đi xuất ra rồi không nghĩ gì đến tu tập cả đó giới luật không biết hỏi một chút giới luật không biết Ờ, ờ, và rồi còn xem thường giới luật của Phật nữa, chẳng kính chẳng trọng. Đó, đấy gọi là cái hạng thứ nhất gọi là vô sỉ tăng. Hạng thứ hai gọi là Á Dương Tăng. Á Dương Tăng tức là gọi là Á Dương là con dê nó bị câm, Á là câm, là ngọng, Dương là con dê <laughs> thưa đại chúng. Đây gọi là Á Dương Tăng, tức là những cái vị tăng này tuy xuất gia nhưng mà trong ba tạng kinh điển không một mảy may hiểu biết chứ gì cả. Không hiểu, không học, không hiểu. Cho nên giống như con dê câm á, không biết nói một chút gì, gì về đạo lý Phật Pháp, cũng chẳng biết giảng kinh, cũng không biết thuyết Pháp, không hiểu biết chút gì về phương tiện ứng dụng của Phật Pháp cả. À, hoàn toàn đi xuất gia chỉ là cái người ở chùa, trong chùa như thế này thôi, và không hề biết gì cả tu cũng không biết tu mà học pháp cũng không học pháp Đấy. nói đến học pháp thì không thì ngại thì sợ Đó. mà tu thì cũng không biết đường tu thế cho nên là cũng không biết gì để nói cho ai Đấy. chẳng dẫn dù ai không nói được cho ai dù một câu phật pháp đạo lý không có thế cho nên gọi là á dương tức là con dê câm <laughs> Đấy. thế cho nên cái người nào đi tu mà không học không tu và cũng không biết dẫn dụ cho ai thì người đó cũng gọi là Á Dương Tăng. Dương Tăng. Cái hạng thứ ba gọi là bằng đảng tăng, bằng đảng tăng những là nghĩa là những người xuất gia mà chỉ ưa thích dạo chơi, ngao du sơn thủy, thưởng trà lãm nguyệt, thi ca đàn hát, phí bỏ thời giờ quý báu thưa đại chúng. À, chứ tăng này cũng có bây giờ cũng xuất hiện. À, và cả một đời chỉ thích tranh đua phải quấy hơn thua, toan tính âm mưu, kết phe, kết đảng, lập đảng chạy theo danh lợi, kết bè, kết phái với nhau để mà tranh đấu và tranh danh đoạt lợi, chạy theo danh lợi. Ừ, cái này bây giờ cũng không phải là ít, thưa đại chúng. Ừ, đi tu nhưng mà ờ, coi đi tu là cái để mình đi chơi đi cho nó vui, ừ, thơ ca trả lá, thế rồi kéo bè kéo cánh đó. rồi tranh đấu với nhau ừ, rất là rất là buồn cái tình trạng này trong kinh trong kinh điển Phật trong giáo lý Đức Phật nói Tam Tạng nói về Đức Phật đã dự đoán hết những cái trường hợp như này trường hợp thứ tư gọi là thế tục tăng thế tục tăng là những người này tuy là xuất gia nhưng mà thật là mờ mịt về bổn phận xuất gia không biết cái bổn phận người xuất gia phải làm gì người tu phải làm cái gì luống sống qua ngày nhởn nhơ hết buổi lòng chỉ ham ưa sung sướng thọ hưởng dục lạc thế trần thân lại hay gây tạo những duyên đời đó những người này không biết đi xuất gia để làm gì không biết đi tu để làm gì cả thế biết thôi vào chùa là vào thế thôi trong chùa ở chùa rồi ăn cơm rồi chơi rồi ờ, xem tivi rồi cũng thế này thế khác đấy. như vậy đó thưa đại chúng rồi khi một thời gian thì lại tìm hiểu thích thú những cái chuyện dục lạc ở đời rồi tạo những cái duyên ở đời đi xuất gia rồi nhưng mà giống y hệt như người đời rồi cũng buôn bán đổi trác cũng làm đủ thứ chuyện linh tinh thưa đại chúng y như người đời vậy đó đó đấy cho nên đây gọi là thế tục tăng thế tục tăng đấy là cái, cái hạng thứ tư hạng thứ năm là thắng nghĩa tăng thắng nghĩa tăng Thắng Nghĩa Tăng là những người xuất gia này thuộc về hạng hữu trí, hữu tâm, giới hạnh thì đầy đủ, có trí và có tâm, giới hạnh đầy đủ, à, biện thuyết rành rẽ, không bị ngăn ngại, tùy cơ diễn nói tiếp vật lợi sinh. À, đó, hạng tăng này là thắng nghĩa tăng, tức là hạng tăng đặc biệt nhất, đó. mới đúng nghĩa là chư tăng. Đó chư tăng mà chân chính gọi là bậc chân tu thật đức là cái người này đấy thì cuộc đời của bậc này ấy, rất là xứng đáng là long tượng trong trong thiền môn là quy cảnh cho hậu học tức là làm khuôn phép cho người hậu học à, đấy, đấy cái, cái bậc tăng này ấy, cái hạng tăng này gọi là thắng nghĩa tăng người đi xuất gia có trí có nguyện hoặc người này được cái duyên rất lành được giáo dưỡng hiểu được phật pháp mà lập tâm lập trí xuất gia vào thế rồi xuất gia rồi thì yêu quý giới pháp giữ gìn giới pháp học tập phật pháp ghi nhớ để, để có thể biện biệt rành rẽ được và tránh tà chân ngụy rồi biết diễn nói biết tiếp vật lợi sinh vào đó cái hạng tăng này rất là quý tăng này mới giữ gìn được đạo pháp tăng này mới làm hưng thịnh phật pháp được đấy năm hạng tăng chúng ta học rồi thì để mà tròn bổn phận người xuất gia phải là cái hạng tăng thứ năm này à, hạng tăng thứ năm này mới có thể là gì thiệu long thánh chủng chấn nhiếp ma quân dùng báo tứ ân mà bạt tế tam hữu tức là cứu đền đáp bốn ân và cứu giúp cho ba cõi là cái hạng tăng thứ năm này ừ. thế và nếu mà nói báo tứ ân ấy, cái đền đáp tứ ân đền đáp ân chúng sinh thì bằng cách nào thưa đại chúng chỉ bằng cái cách à, như sau người xuất gia thứ nhất ấy, đó là phải thực hiện cái đời sống phạm hạnh à, giữ gìn cấm giới để làm tấm gương cao đẹp cho đời cho đời có chỗ nương tựa và hướng tới sự cao thượng đấy cho nên hình ảnh một vị tăng xuất gia chân thật à, chân tu người ta giữ gìn phạm hạnh giới cấm đầy đủ oai nghi đầy đủ trang nghiêm thì người đấy là một cái biểu tượng rất đẹp cho đời à, hình ảnh một vị tăng như vậy cực kỳ là đẹp cho đời ai thấy cũng cũng kính trọng à, xứng đáng một vị tăng mô phạm này, rất xứng đáng à, đấy là cái điều đầu tiên mình đền đáp ân ấy ân chúng sinh đó. nên cho họ nhìn thấy để họ nương tựa mình thấy là cái biểu tượng đẹp đẽ cho nên thầy vẫn nói là trong đời còn có những vị chư tăng ấy là chúng ta vẫn còn có cái một cái hy vọng ở cái cuộc đời này có những người họ tuyệt vọng nhưng khi họ nhìn thấy chư tăng thì họ họ họ hết tuyệt vọng vì nếu nói mà nghèo chẳng ai nghèo bằng tăng phải à, thiếu chẳng ai thiếu bằng tăng chứ tăng có ba cái y một cái bình bát là chính thôi à, ừ, thế thôi ừ, ba cái y đấy mặc rách vá chằng vá đủ mà vẫn còn mặc vâng đó. thực sự là như vậy thế nhưng mà các ngài vẫn vẫn sống được các ngài vẫn thung dung vẫn tự tại đó. thế thì mình ấy, mình nghèo gì nghèo cũng chưa bằng nghèo bằng các các tăng các thầy cho nên mình vẫn sống được mình cũng chưa chịu khổ như các thầy nào thế cho nên chư tăng vẫn là cái nguồn động viên an ủi biết bao nhiêu người và vẫn là một cái chỗ gì đấy mà mở ra một cái hướng đi mới cho mọi người những ai mà đến ngõ cùng ngõ cụt tuyệt vọng thì nghĩ đến chư tăng thì vẫn còn có chỗ có lối để mình đi cho nên chư tăng vẫn là cái biểu tượng rất cao đẹp làm cái lối thoát để cho rất nhiều người đại chúng khi họ đến cùng đường tuyệt vọng nhìn thấy chư tăng họ vẫn có cái hướng để tiếp tục sống được đó thế rồi chư tăng là cái biểu tượng để cho họ hướng thượng à, hướng lên cái gì để cao quý hướng về cái cái đạo đức, hướng về cái cuộc sống của nội tâm. Họ bớt đi cái bon chen bên ngoài. Mà thấy bóng các thầy, mà tự nhiên nó bớt đi. Nhìn thấy bóng các thầy, bớt đi những cái bon chen, những cái ganh đua. Họ thiện hơn lên. Đó. Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai á, là vì Tăng xuất gia phải dấn thân tu tập và thực hành Pháp, thể nghiệm Pháp, đứng vững trong Pháp, được Pháp nuôi dưỡng lớn lên và an vui ở trong Pháp. Đấy. Cái việc đầu tiên là sống phạm hạnh, thứ hai là phải dấn thân để thực hành Pháp. Mà đích thân mình phải thực hành Pháp cơ. À. Rồi mình phải được thể nghiệm Pháp. Ừ, mình ở ngoài đời gọi là trải nghiệm đấy, phải nếm mùi, nếm vị. Không nếm được một chút Pháp vị thì khó tiến tu lắm, thưa đại chúng. Ừ, giống như phật tử chúng ta vào ừ, được nếm cái vị của sầu riêng hôm nọ rồi đấy phải thấy nó ngon thế nào thì rồi bắt đầu mới ưa mới thích ừ. có những người mà lúc đầu ấy, nghe nói sầu riêng người ta bảo nó ghê lắm mùi nó thối lắm sợ lắm thì mới nghe thế là mình cứ sợ thôi phải không Đó. thế nhưng mà khi mà thật sự đặt vào lưỡi mình nếm à cũng được đấy bùi đấy béo ngọt ngon đấy thì lúc ấy là ta ưa rồi ta thích được thế còn cứ nghe không mà chưa biết nó chưa được nếm nó thế nào thì nhiều khi lại kinh lại sợ đó pháp phật cũng vậy đấy nếu mà không ờ, dấn thân thực hành để được nếm pháp vị một chút ít ấy, thì chúng ta khó mà mà chúng ta có thể tinh tấn với pháp được lắm mà khó mà có thể yêu pháp ưa pháp được lắm đấy sự thật thì những cái dục ở bên ngoài nó vẫn có đủ sức mạnh nó lôi mình ra còn khi mà đã nếm được pháp vị rồi thấy được cái pháp giá trị thấy nó thật sự là siêu việt thưa đại chúng thì không có cái gì lôi kéo mình được cái pháp này cho nên đức phật mới nói pháp vị thắng mọi vị là như vậy đấy cái pháp vị nó thắng mọi cái vị ở trần gian những cái vị ngọt của dục lạc trần gian ấy không bao giờ có thể bằng được cái vị của pháp ừ. cái vị của pháp nó hết sức là, là đặc biệt ừ. nó ngon hơn nhiều thưa đại chúng đó được cái ăn cái món thượng vị rồi thì tự nhiên cái món mà, món kia mình thấy rất bình thường phải không giống như là một đằng là cơm nguội với xôi gấc ấy, chẳng hạn <laughs> ăn xôi gấc nóng thì cơm nguội mình thấy nó rất là thường không thiết nữa đó cho nên ấy, cái vị hành giả này ấy, phải dấn thân thực hành pháp à, thể nghiệm pháp và đứng vững được trong pháp được pháp nuôi dưỡng lớn lên và an vui với pháp đấy là cái điều rất quan trọng gồm một cái người đệ tử Phật, nhất là đệ tử xuất gia Phật tu hành. Và thứ ba, cái việc hai cái việc trên ấy, à, cái việc thứ hai là cái việc tự lợi, cái việc thứ ba này là cái việc lợi sinh này. Thứ ba là phải biết hoàng dương chính pháp, đem giáo lý của Phật pháp giác ngộ cho chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi ba đường khổ, tiến lên đạt được hạnh phúc tối thượng. Đó, mình được an vui, được lợi ích từ Pháp rồi thì mình phải chia sẻ Phật Pháp loan tin à, đem tin mừng này của Phật pháp đến với chúng sinh à, và đấy giáo pháp bất tử đã giống lên rồi vào con mắt lớn đã xuất hiện rồi ánh sáng à, mặt trời đã xuất hiện rồi chúng ta loan cái tin này đến cho mọi người mọi người hãy đến đến đây đến để mà thấy để mà nghe về Phật pháp đây là một cái thực sự đúng là cái tin mừng vô cùng cho chúng sinh. Nào vô cùng cho chúng sinh mà chính mình đã được trải nghiệm được thể nghiệm rồi mình nếm được cái vị của nó rồi giờ mình muốn chia sẻ cho mọi người à, cũng giống như tâm nguyện của thầy ấy. trước khi đi xuất gia thầy có tâm nguyện nếu trong tu tập của mình thấy phật pháp được có cái gì hay nhất khoát mình phải chia sẻ cho mọi người à, nhưng mà mình cũng phải là người dấn thân đi trước chứ không phải là mình chưa biết cái gì không biết gì không nếm trải gì mình chia sẻ cho mọi người vào vâng. các đại chúng phải có cái, cái tinh thần như vậy. Đấy cũng là một cái tinh thần của những cái nhà rất là khoa học đấy, thưa đại chúng. Phật Pháp là chính là mình thử nghiệm, trải nghiệm. Mình phải thực hành, phải dấn thân. Chứ không phải là Phật Pháp chỉ nói chơi được, thưa đại chúng. Đấy, thì cái việc thứ ba này chính là nó ăn với cái bài kinh này. Wow. Là người xuất gia, người đệ tử Phật phải biết giao giảng chính Pháp, à, thuyết Pháp, giảng Pháp, giáo hóa chúng sinh. Đó. Đấy là cái việc mà chúng ta loan tin đến cho chúng sinh đấy ừ. và là bổn phận của người xuất gia, của người tu hành, người đệ tử Phật. Đương nhiên ở đây Thầy nói đệ tử Phật là kể cả người Phật tử tại gia. Khi biết Phật Pháp, và khi mình được trải nghiệm Phật Pháp, mình phải chia sẻ Phật Pháp, giàn trạch Phật Pháp cho mọi người biết. và cái điều đó rất quan trọng, ừ, rất quan trọng. Đấy đền đáp ơn chúng sinh đấy hòa thượng thích thanh tử có viết thế này đền ơn chư phật là ơn chẳng đền mà giáo hóa chúng sinh là đền ơn phật đấy. chúng ta muốn đền ơn phật đền ơn phật thì không có cái gì khác cả không phải mang mang lễ cho lớn đến để cúng phật đâu không hẳn thế mà hay làm cái gì cả nhưng mà chính cái việc giáo hóa chúng sinh này à, chỉ đường dẫn lối chúng sinh này là việc đền ơn phật đấy cho nên gọi là đền ơn chư phật là cái ơn chẳng đền mà mà giáo hóa chúng sinh chính là đền ơn phật thế cho nên tu tập vào hoàng dương chính pháp á, là phần sự căn bản của người đệ tử phật và đó chính là cái công cuộc cứu độ chúng sinh của đạo phật chúng ta đó. tu tập này và hoàng dương phật pháp và trong cái công cuộc cứu độ này ấy, thì cái sự nghiệp giáo hóa hoàng dương phật pháp là trọng tâm trong việc gọi là cứu độ thì phải lấy cái sự nghiệp giáo hóa Hoàng Dương Phật Pháp là trọng tâm. Nghe không? Giáo hóa Hoàng Dương ừ, rất quan trọng. Phật Pháp sở dĩ còn được lưu truyền chính là do cái việc giáo hóa này. Đấy, chứ nếu không có giáo hóa thì sẽ tắt mất. Ừ. Cho nên nói là, là Phật Pháp hưng thịnh do tăng già hoàng hóa là như thế. Ừ. Đó. Nhưng mà cái này là trọng trách của chư Tăng, trọng trách chư Tăng.